Hello, hello, hello. Xin chào anh chị em. Chào anh chị em đang có mặt trong cái buổi à, livestream à, hôm nay ạ. À. Nếu chúng ta đang có mặt thì hãy comment vào phần ô chat ở bên bên dưới để chúng ta chào nhau ạ. À. Hãy comment vào phần ô chat để chúng ta chào nhau trước khi mà chúng ta chia sẻ uh, trong cái livestream hôm nay. Đó là chủ đề đó là dòng bất động sản đúng không? Dòng bất động sản chúng ta có nên tham gia vào thị trường, chúng ta có mua hay không hoặc là chúng ta vào nhịp như nào cho nó đúng thì anh chị em nhớ là comment và ô chat để cho nó chào nhau trước khi mà chúng ta bắt đầu trong buổi ngày hôm nay ạ hello ạ À, xin chào anh chị em đang có mặt trong cái buổi trưa ngày hôm nay Dũng biết rằng là thời điểm này cũng là thời điểm buổi chiều rồi ạ đúng không ạ nên chính vì vậy chúng ta gì ạ cần phải chia sẻ cần phải trao đổi với nhau để chúng ta hiểu rõ rằng là thị trường đang ở đâu cần phải hiểu rõ rằng chúng ta cần phải làm gì trong quá trình đầu tư của mình bao nhiêu chị em đang có mặt ở đây thì hãy comment vào phần ô chat để chúng ta chào nhau trước khi chúng ta gì ạ bắt đầu trong cái buổi ngày hôm nay ạ Hello số chưa chào nhau trong buổi ngày hôm nay. Thế thì ở đây chúng ta trước khi mà chúng ta nói về thị trường thì chúng ta sẽ nói về một cái trong tố chất của người thành công. À, nếu anh chị em biết rằng là cái tố chất để giúp con người thành công, giúp con người có thể phát triển, giúp con người có thể đi lên, giúp con người có thể trở thành những nhà đầu tư xuất sắc, giúp cho người có thể kinh doanh xuất sắc, giúp con người có thể làm được bất cứ mọi thứ gì, đó là tài xoay sở tài xoay sở là một trong những tố chất quan trọng nhất không phải là bất cứ gì à, tố chất nào mà tố chất tài xoay sở bởi vì trong đầu tư hay là trong bất cứ lĩnh vực gì đó chúng ta luôn luôn có thử thách luôn luôn có những trải nghiệm luôn luôn có những vấn đề xảy ra quan trọng là chúng ta coi vấn đề đó là gì ạ à? coi vấn đề là những bài học coi vấn đề để chúng ta tìm cách để cho giải quyết vấn đề thay vì chúng ta coi vấn đề là những cái gì ạ à? những cái rào cản khiến chúng ta cảm giác tiêu cực và trong cái buổi trong stream này Dũng muốn nói anh chị em rằng là nếu anh chị em nói về bất động sản trong thời điểm này chúng ta có nên đầu tư hay không hay chúng ta đang quan sát một vài cổ phiếu bất động sản vừa qua đã giảm rất là mạnh và chúng ta cảm giác là đau đớn khi mà cổ phiếu này đang có lãi lợi nhuận cao sau đó bị bị giảm đúng không sau đó bị giảm bị thua lỗ và chúng ta cảm giác là rất là bế tắc khi mà chúng ta thấy rằng là mua một cổ phiếu tưởng rằng là có lợi nhuận khi mà có đôi chút lần trăm lợi nhuận chúng ta là bị thua lỗ ngược lại vậy làm thế nào để chúng ta gì ạ có thể đầu tư cái nhóm bất động sản một cách an toàn đúng không làm thế nào để chúng ta mua những cổ phiếu một cách an toàn tốt nhất trong quá trình đầu tư của chúng ta thì uh, trong video này Dũng sẽ dành đôi uh, đôi mươi phút ạ à, để giúp chúng ta có thể nhìn góc nhìn về đầu tư chứng khoán thành công Dũng sẽ giúp chúng ta có một góc nhìn đầu tư chứng khoán thành công thay vì chúng ta cứ tiếp tục mua bán hoặc là theo cảm giác mà chúng ta gọi là những cảm giác đó là thường thì chúng ta có một cái cái cảm giác như này đa phần chúng ta mua một cổ phiếu gì ạ cổ phiếu ngân hàng đầu tiên chúng ta mua cổ phiếu thép sau đó lại tăng rất mạnh chúng ta kiếm lợi nhuận sau đó chúng ta lại mua cổ phiếu gì ạ đúng không sau đó chúng ta lại mua cái cổ phiếu gì ạ dòng gì ạ dòng ngân hàng và chúng ta lại tiếp tục tăng rất là mạnh đúng không đúng không sau đó chúng ta tiếp tục mua những cổ phiếu gì anh chị em biết không ạ sau đó chúng ta mua cổ phiếu dòng gì ạ chứng khoán rồi tiếp tục tăng rất là mạnh đúng không tiếp tục tăng rất là mạnh nên chính vì vậy chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta mua một số cổ phiếu và dần dần chúng ta quen ăn làm quen mui á thì bắt đầu chúng ta sẽ lao vào mua cổ phiếu dòng dòng dầu khí mua cổ phiếu dòng gì ạ dòng bất động sản sau đó bị thua lỗ bị giảm xuống và chúng ta cảm giác là sợ hãi đấy là chúng ta gọi là giống như con mèo nó trèo lên này, cái bếp than hồng sau đó nó bị gì ạ à? bếp than hồng nó nung đỏ chân của nó nó bị bỏng và lần sau nó không dám lên nữa Vậy bao anh chị em đã từng ở trạng thái như vậy thì có thể comment số 4 đúng không ạ? nếu anh chị em đã từng ở trạng thái như vậy tức là khi mà chúng ta mua đầu tiên chúng ta mua một vài cổ phiếu thành công sau đó chúng ta tiếp tục mua cổ phiếu nhóm thứ hai thành công nhóm thứ ba thành công rồi chúng ta lại tiếp tục mong muốn mua cổ phiếu nhóm thứ bốn và sau đó thì chúng ta lại rơi tự do giống như bạn rồi rồi chúng ta được ước nguyện là mua cổ phiếu bất động sản kiểu gì cũng ăn gấp 5 gấp 6 lần đấy, là lý do chúng ta biết rằng là cái câu chuyện này nó xảy ra rất nhiều đấy là câu chuyện là anh chị em đã kiếm được lợi nhuận từ những cổ phiếu thép gì à từ cổ phiếu thép từ cổ phiếu ngân hàng từ cổ phiếu chứng khoán nhưng tuy nhiên thì có rất nhiều anh chị em là không kiếm được lời đồng nào lợi nhuận từ thép không kiếm được lợi nhuận từ ngân hàng không kiếm được lợi nhuận từ chứng khoán nhưng lại gì ạ à, khi mà mua cổ phiếu ở giai đoạn sau này chúng ta bị mất tiền bởi vì chúng ta thấy rằng mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng mọi thứ trở nên ai cũng biết trở nên gì ạ à, mọi thứ là rất tuyệt vời nên dẫn đến chúng ta mua vào và dẫn đến chúng ta gặp những cái rủi ro nhất định nên ở đây có một câu chuyện đó là những cổ phiếu bét bảng thì thường nó sẽ gì ạ nó rất là những cổ phiếu sẽ bị giảm mạnh đầu tiên ạ à. nó những cổ phiếu giảm mạnh đầu tiên nên chính vì vậy chúng ta sẽ bị gì ạ à? sẽ bị thị trường rũ bỏ và thông thường chúng ta sẽ không dám quay trở lại nếu thị trường đã bước vào một chu kỳ mới vậy bao nhiêu anh em là nếu thực trong trường hợp thị trường đã giảm rất mạnh như đợt này rồi các cổ phiếu ngân hàng à, các cổ phiếu uh, bốc sản giảm mạnh rồi đúng không các cổ phiếu dầu khí giảm mạnh rồi thì sau thời gian tới nó đi lên là chúng ta sợ hãi chúng ta lo lắng chúng ta rất là mệt mỏi thì hãy comment cho Dũng số 14 đi ạ hãy comment số 14 để cho chúng ta biết rằng là nếu trong trường hợp sẽ quay trở lại mua những cổ phiếu như vậy thì thường chúng ta sẽ thế là bắt đầu có cảm giác lo lắng sợ hãi thực tế ở đây chúng ta không nắm rõ được cái quy trình vận động của cổ phiếu như nào chúng ta không nắm được cái cổ phiếu nó dao động như nào chúng ta không hiểu rõ rằng nó nó tạo ra những cái sóng như nào nên chính vì vậy chúng ta gì à, sẽ bị mắc nên Dũng biết rằng là nhiều anh chị em khi mà chúng ta không nắm được kiến thức này chúng ta đưa nghe ở ai đó nói về gì ạ à? về cổ phiếu chúng ta mua một bạn vài bạn có hỏi Dũng là ờ, cho anh có gì ạ à? có rút nào phím hàng không cho em tham gia với em là khách VIP ạ à? ở đâu người ta cũng đón tiếp em như là thượng đế nhưng không biết là thượng đế có lợi nhuận hay không ạ à? đấy họ đón tiếp chúng ta như thượng đế nhưng thực tế chúng ta có lợi nhuận hay không đấy là câu chuyện mà chúng ta cần phải nắm rõ đúng không chúng ta đã thấy rằng tất cả những cái cảm giác đúng không một bạn đã có chia sẻ đó là cảm giác áo đỏ áo đỏ là thị trường giảm đúng không thực ra là áo đỏ hay áo xanh áo tím áo vàng thị trường lúc nào nó cũng như lúc nào nên ở đây dũng muốn nói anh chị em đó là tài xoay sở thì cái câu chuyện ở đây dũng muốn chia sẻ đó là bây giờ chúng ta ai đã bị thua lỗ đúng không có một hôm qua có một bạn học viên K56 đăng ký K56 ạ thì bạn ấy đang đầu tư <clears throat> sau đó bị thua lỗ đầu tư hơn một tỷ tỷ mốt và đang lỗ khoảng độ 400 hay 500 triệu đó thì sau đó bạn ấy gì ạ à, mong muốn là gì phải có một cái gì ạ à, cái ờ, phải có một cái làm sao để kiếm được lợi nhuận ngay thì điều đó không có đâu ạ à. bởi vì nếu chúng ta chưa đủ kiến thức chưa đủ diện trải nghiệm thì thực tế là khi kể cả Dũng cho anh chị em cổ phiếu thì chỉ cần mua một vài phiên rung lắc là chúng ta sẽ bị bán bỏ bị bán ra đúng không bị bán ra luôn ạ bởi vì chúng ta không hiểu vận động của nó nên chính vì vậy thì Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta nhìn về thị trường ở trong cái uh, thời gian tới trước khi mà chúng ta hiểu rõ hơn về thị trường Ok thế bây giờ chúng ta sẽ nói về thị trường chung một chút ạ chúng ta nói về thị trường chung của VN30 ạ cái này rồi Dũng sẽ dành thời gian rất ngắn bởi vì VN30 Dũng không biết rằng viên VN30 hôm nay nó như thế nào nhưng anh chị em biết rằng là sau quá trình rũ bỏ rất là mạnh quá trình hồi và hôm nay test với khối lượng thấp hơn rất nhiều thì đây là điều kiện tích cực hay là tiêu cực ạ à? anh chị em có thể comment cho Dũng ạ sau khi rũ bỏ này test sau đó giảm về một cái vị trí nào đó và hôm nay đến thời điểm này khối lượng rất là thấp thì chúng ta gọi là tại thời điểm này nhá chúng ta gọi là tích cực hay là tiêu cực ạ à? anh chị em có để comment cho Dũng được không theo anh chị em nó là tích cực hay là tiêu cực ạ à? thế thì câu chuyện ở đây là chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là việc mà thị trường cái khối lượng thấp sau quá trình giảm điểm bởi vì quá trình đi lên khối lượng cao và quá trình giảm điểm tức là trong quá trình tăng khối lượng cao quá trình giảm điểm khối lượng thấp chứng tỏ là chưa phân phối được hết cổ phiếu nên chính vậy chúng ta vẫn còn những cơ hội tuyệt vời để dành cho những nhà đầu tư tuy rằng là trâu chậm thì chúng ta biết rằng uống nước đục nhưng thay vì thời điểm này chúng ta đau lo, lo lắng sợ hãi khi mà thị trường nó vẫn đang dao động rất là mạnh thì chúng ta có những cái cơ hội để chúng ta tìm ra có những cơ hội để chúng ta nắm rõ được những cổ phiếu nào nhóm cổ phiếu nào là những cổ phiếu mạnh trong thời gian tới và chúng ta lấy để lấy cái nền tảng đó là thời thời điểm này chúng ta coi như là cái NAV chúng ta là lúc mà chúng ta đang có ở thời điểm này để chúng ta tiếp tục có cái mục tiêu mới từ bây giờ cuối năm giả sử từ bây giờ đến cuối năm chúng ta chỉ cần mong muốn là lợi nhuận khoảng 30 hay 50 phần trăm để giúp chúng ta một là chúng ta lấy lại toàn bộ những gì chúng ta mất thậm chí là chúng ta có thể lấy lại lợi nhuận tuy nhiên là nếu chúng ta gì ạ tham lam mong muốn một cách nhanh chóng thì dẫn đến là chúng ta bị lỗ nhiều hơn nên quan trọng ở đây là chúng ta phải nhận ra những sai lầm của mình phải nhận ra những sai lầm của mình và Dũng luôn chia sẻ cho các bạn những cái bài học để các bạn có thể nắm và nhận ra sai lầm thay vì các bạn nhìn ra cổ phiếu mang tính chất là là phím hàng đây đầu tiên thế điều đầu tiên chúng ta thấy là khối lượng nhận nhỏ khối lượng nhỏ nó cho chúng ta báo hiệu cách tích cực và thông thường những quá trình test cung hay là khối lượng nhỏ như này thì thị trường có xu hướng nhá Dũng nói anh chị em nhỉ thông thường ở đây Dũng nói ở đây để anh chị em có thể hiểu đơn giản này thông thường những cái tình trạng như này khi mà thị trường chưa kết thúc ở đây nhá khi mà thị trường chưa kết thúc thì thông thường kiểu giảm như này thì phần lớn cổ phiếu lại tiếp tục một sóng mới anh chị em nhá thì thị trường lại tiếp tục một sóng mới nhưng tuy nhiên anh chị em cần phải theo dõi phải nghe phải dạ, tập trung vào những video Dũng chia sẻ thay vì một vài anh chị em mua sớm hoặc mua gì ạ à, mua không đúng cổ phiếu gì ạ à, một vài cổ phiếu đấy DG anh chị em nhá Dũng nói rằng nếu nó đạt điều kiện như nào mới mua nhưng nếu chúng ta không đạt điều kiện chúng ta không nắm rõ được không hiểu rõ được thì chúng ta lại tiếp tục trở về cái máng lợn như này à. đây chúng ta gọi nhìn cổ phiếu DG chúng ta thấy rằng là cái máng chúng ta gọi là cái máng rách hay là máng lợn thì không biết gọi máng nào cho nó uh, thấy không ạ nó tích cực hơn nhưng đây là cái máng lợn mua sớm ở đây ạ à, sau đó bị rút bỏ à, về một cái nguyên lý mà Dũng muốn chia sẻ anh chị em thông thường những cái cổ phiếu sau khi tích lũy rất là dài đây ạ à, tích lũy rất dài đây khối lượng lớn vượt qua đỉnh nếu quá trình này anh chị em nhá anh chị em phải nghe rõ ở điều kiện này nếu không nghe rõ chúng ta lại bị lại trở về không những cái máng lợn và hai ba cái máng lợn là chúng ta sẽ bị thua lỗ rất là nặng những cái cổ phiếu này người ta đã được tích lũy ở đây khối lượng lên giá tăng khối lượng giảm giá giảm và tiếp tục tăng giá tăng khối lượng giảm giá giảm thì ở một cái giai đoạn này nó là một giai đoạn tích lũy chúng ta gọi là giai đoạn tích lũy sau giai đoạn tích lũy này do thị trường chung nó quá là xấu bởi vì trong quá trình đi lên chúng ta biết rằng là cái việc đi lên mà nó không tạo ra động lực ngay thì cái việc rũ bỏ đây là cái chuyện cần thiết khi mà cổ phiếu bị rũ bỏ SMA 20 SMA 50 với khối lượng bắt đầu chúng ta có sự gia tăng thì đây nó làm cho chúng ta sợ hãi rất là lớn nhiều người sợ hãi đây tuy nhiên chúng ta sẽ không bao giờ được phép mua ở vùng này chỉ khi mà cổ phiếu bắt đầu có quá trình hồi phục anh chị em nhá cái này là cái quan trọng này hồi phục sau đó tái tích lũy ở trong đoạn này tái tích lũy nha tái tích lũy trong đoạn này và xác nhận với khối lượng lớn thì lúc này chúng ta mua các bạn nhớ này tái tích lũy và xác nhận khối lượng lớn chúng ta mua sẽ Dũng sẽ chia sẻ cho anh chị em hai cái trường hợp của cái này là một cổ phiếu thành công và một cổ phiếu thất bại cổ phiếu thành công cũng giống như này đó là BMI khi một cổ phiếu này sau khi đi lên rũ bỏ gần như hết và tái tích lũy và khối lượng lớn thì cổ phiếu này tăng rất là mạnh và chúng ta thấy là cổ phiếu này đã tạo ra lợi nhuận khoảng 20 phần trăm cũng tương tự như vậy một cái cổ phiếu Nam Long cũng giống hệt như vậy nhưng thực tế là khi mà đi lên rũ bỏ và tái tích lũy nhưng cái quá trình này xác nhận không đạt khối lượng nên cổ phiếu lại tiếp tục đi xuống và dẫn đến là chúng ta bị thua lỗ cùng là một cái mẫu hình nhưng nếu chúng ta thiếu thiếu cái sự nhận biết thiếu cái sự hiểu biết nên dẫn đến chúng ta bị thất bại là chuyện rất thường xuyên xảy ra bạn có hiểu rõ không ạ chúng ta sẽ bị thất bại thường xuyên xảy ra nếu chúng ta không hiểu rõ được bản chất của nó Tại sao nó cần phải có khối lượng lớn? Bởi vì nó cần phải thu hút toàn bộ số nhà đầu tư đã bị thua lỗ, nhà đầu tư đã bị đeo bám, nhà đầu tư đã gì ạ? Phải cần bán ra trước khi nó mới tạo ra nước rút. Còn một cổ phiếu nó có quá nhiều các nhà đầu tư nhỏ lẻ, các nhà đầu tư gọi là, là gì ạ? Khôn lỏi thì làm sao nó có thể lên được? Nên trong đầu tư chứng khoán nó có một câu chuyện đó là gì? Ai cũng biết là cổ phiếu tốt thì cổ phiếu đó sẽ không bao lên được đúng không ạ? Nên đầu tiên anh chị em thấy là cổ phiếu DG là cổ phiếu DG là cổ phiếu anh chị em cần phải nắm rõ à, cổ phiếu Nam Long các bạn chị đã thấy rồi này cổ phiếu mà đi lên khối lượng thấp nếu cổ phiếu mà vẫn chưa tạo ra kênh xu hướng thì những cái đợt như này chúng ta hãy gì à hãy tạm thời quên nó đi tại vì ở đây nếu bạn nào đã học cái chương trình của Dũng thì đây chúng ta gọi là lòng lẻo một cổ phiếu mà biến động lỏng lẻo như này thì thực tế là nó lên nó sẽ dập rủi ro rất là cao các bạn biết rằng là để cổ phiếu này đi lên ở trên những nền trước đó thì nó đều phải tạo ra những cái nền siết chặt đều phải tạo ra cái nền mà nằm trong cái biên độ thu hẹp trước khi nó phải đi xa hơn còn khi mà cổ phiếu chúng ta thấy là dao động rung lắc lên xuống như là cái bập bênh như này thì chúng ta thấy rằng là đầu tư như thế này là rất là rủi ro bao nhiêu bạn đã hiểu điều này có thể comment cho Dũng một uh, con số nào hãy like và comment đi ạ à. Dũng chia sẻ cho anh chị em toàn kiến thức tuyệt vời như này mà chúng ta lại không like cho Dũng một cái à. cái like thì đúng là chúng ta cũng hơi gì ạ à. ấy kỷ đúng không đúng không toàn kiến thức tuyệt vời như này mà Dũng chia sẻ đúng không bình thường là chúng ta phải học mất rất nhiều tiền mà đây là Dũng đang hướng dẫn chúng ta học miễn phí đúng không học miễn phí nên ở đây chúng ta sẽ có hai cái trường hợp một là DXG và hai là gì ạ Nam Long chúng ta cần phải đợi Dũng nói là cổ phiếu làm thế nào để mua cổ phiếu dòng bất động sản thì chúng ta vẫn phải đợi phải đợi đợi đến khi nào tích lũy đủ đúng không lượng đủ thì chất mới đổi anh chị em ạ à. đầu tư mà không biết là lượng đủ chất đổi tốt nhất là mang tiền đi gửi tiết kiệm đấy ạ à. đừng có đầu tư chứng khoán là mất tiền đấy ạ à. có một vài bạn có chia sẻ là hãy bán cổ phiếu à hãy gì ạ à, hãy mang tiền từ gửi tiết kiệm để mua đi mua cổ phiếu hoặc đi đầu tư vàng đấy là một cái gì à, lời khuyên thực sự là ngu ngốc ạ à. Dũng nói thế này để anh chị em biết là cái lời khuyên đó là lời khuyên rất ngu ngốc Dũng nói điều này có thể anh chị em thấy là cái những cái lời khuyên lời nói của Dũng nó mang tính chất là không được tốt lắm nhưng có một cái điều mà anh chị em cần phải hiểu đơn giản là chúng ta chỉ có thay đổi khi mà chúng ta nghe được những ngôn từ mang tính chất là Dạ, kích động mạnh như này anh chị hiểu anh hiểu không ạ tại vì đấy là một cái khoa học tâm lý chúng không muốn nói rằng là đạo đức ở đây hay không đạo đức vì cái đây là một khoa học tâm lý nên nếu chúng ta bị tác động cái tâm lý đủ mạnh đủ gì ạ à? đủ lớn thì chúng ta mới có thể thay đổi được nên thỉnh thoảng chúng ta sẽ thấy rằng là thường thì dũng ít nói những câu mang tính chất là không được gì à, tích cực lắm tuy nhiên thì cái việc mà nó làm cho chúng ta mất tiền Dũng biết là anh chị em mất tiền Dũng biết là anh chị em để đau đớn khi mà mất tiền Dũng biết là tài sản anh chị em có thể bốc hơi Dũng biết rằng là con cái của anh chị có thể không có điều kiện để học hành Dũng biết rằng là anh chị em không có điều kiện để tặng cho bố mẹ đúng không hay là nuôi dưỡng bố mẹ thì cái việc mà nói từ sự từ từ cái điều đó chúng ta có nên nên làm hay không ạ à? hay là anh chị em có thấy cái điều đó là điều mà xúc phạm ở đây Dũng luôn luôn trân trọng yêu quý tất cả anh chị em đang có mặt đây nên Dũng nói điều này nếu anh chị em nào nghe và thấy là không thì vui thì xin lỗi nha trước hết là Dũng xin lỗi bởi vì đây nó là sự thật sự thật đấy ạ Ok chúng ta sẽ tiếp tục một vài các cổ phiếu xem là chúng ta sẽ để ý một chút ạ ở cái nhóm cổ phiếu thứ hai chúng ta cũng đã thấy là SGS ạ SGS thì Dũng cũng thấy rằng là sau khi đi lên nhịp đầu tiên Dũng bỏ nhịp thứ hai đi lên sau đó dũng bỏ giảm rất mạnh kéo lên nếu kéo lên mà khối lượng không đạt thì dũng sẽ không mua nếu mà kéo lên mà khối lượng đạt tích lũy chặt ở đây thì Dũng sẽ đợi một cái cơ hội khi nó vượt qua 54 55 Dũng mới mua nên ở giai đoạn này Dũng bỏ kéo lên không có cái lượng thì cần phải đợi thêm để xem quá trình tái tích lũy như nào nó giả hạn như anh chị em có thể đơn giản này sau khi Dũng bỏ rất là sâu đây thì cổ phiếu kéo lên khi kéo lên thì thường nó phải tạo ra khối lượng đủ lớn và sau khi đó nó phải có những lận khối lượng nhỏ giọt như này thì đây chúng ta gọi là những điểm mua tối ưu có độ an toàn rất là cao thay vì nếu trong trường hợp mà nó gì ạ à, khối lượng ở đây nó không cao những cái điểm biến động ở đây nó lớn thì chúng ta mua ở đây chúng ta thất bại nên việc chúng ta hiểu đơn giản đó là việc những cái cổ phiếu giảm rất mạnh sau đó thì ạ à, kéo lên Dũng sẽ cho anh chị em một vài các ví dụ để anh chị em có thể thấy rằng là nếu không hiểu rõ được cái này thì chúng ta mới biết rằng là tại sao Dũng lại nói cái điều nó không tích cực ạ à anh chị em thấy một cái cổ phiếu nó anh chị em nhìn đây ạ anh chị em nhìn cái cổ phiếu này như nào đây ạ nhà mình comment cho dũng đấy ạ nhà mình comment cho dũng để dũng dạy cho anh chị em bài học ạ chúng ta nhìn thấy cổ phiếu ở giai đoạn đó nó như nào nhìn quan sát ạ vậy nếu cổ phiếu nó dao động như này thì anh chị em nghĩ là chúng ta thu gom hay là mua ở đây được không ạ có mua ở thu gom ở đấy được không ạ anh chị em để ý một chút ạ nếu anh chị em có thể thâu thu gom mua ở đây không ạ chúng ta gọi là lỏng hay là biến động lớn tức là cung cầu của nhỏ lẻ quá nhiều cái nhỏ lẻ đang gọi là khôn vặt quá nhiều vậy khi mà nó lỏng lẻo thì nó điều gì diễn ra anh chị em nhá dũng muốn comment ạ à. khi mà nó lỏng lẻo nó biến động quá nhiều f 319 này các rút kín rút hở nhiều người nói là cổ phiếu này rất tốt và nó lỏng lẻo thì điều gì diễn ra điều gì diễn ra anh chị em có thể comment ạ à. comment ạ à. một cổ phiếu mà quá nhiều người biết thì điều gì diễn ra dũng nói cho anh chị em một vài các kỳ này để anh chị em tại vì một hôm mà nếu nói rõ nói về kiến thức anh chị em thấy rằng là rất là nhiều nó sẽ bị rũ bỏ nó sẽ bị rơi đúng không nó sẽ bị giảm rất mạnh và chúng ta sẽ là gì hay là chúng ta ở trong đầu tư chứng khoán chúng ta gọi là check out tức là nó giảm rất mạnh mà chúng ta mất tiền và khi chúng ta mất tiền thì mất hết và sau khi mà chúng ta thấy bị rũ bỏ thì nó bắt đầu nó có quá trình quay trở lại Dũng nói một vài ví dụ để anh chị em gì ạ rũ sạch nếu chúng ta nếu chúng ta rũ sạch mà chúng ta mua thì nó sẽ không bao lên được nếu rũ sạch mà chúng ta vẫn tiếp tục mua thì cổ phiếu đó có thể mất chi mất giảm tiếp ạ à nên không thể là khôn vặt được anh chị em ạ à. nhà đầu tư không thể khôn vặt được không thể mua trước được không thể trung bình giá xuống được không thể mua với cái việc mà nghe ngóng thông tin của ai khác được không để mua theo phí mà hàng được mà chúng ta cần phải hiểu nguyên lý đúng không hiểu nguyên lý vận động của cổ phiếu vậy sau khi rũ bỏ anh chị em nhìn này sau khi rũ bỏ cổ phiếu sẽ làm sao ạ nó sẽ rũ bỏ rất là mạnh nhỉ nó làm cho chúng ta gần như bị mất bỏ và sau đó thì nó quay trở lại nó quay trở lại anh chị em nó quay trở lại và tạo ra một chu kỳ mới à, nó quay trở lại bắt đầu nó siết chặt và tạo ra một chu kỳ mới à, đây là nó quay trở lại nó siết chặt tạo ra chu kỳ mới và điều này chúng ta thấy là rất nhiều cổ phiếu cũng diễn ra như vậy chúng ta có thể lấy một cổ phiếu DGC DG W DGW cũng là tương tự như vậy các bạn thấy không ạ nó cũng bị rũ bỏ nó bị rũ bỏ bị thua lỗ rất nặng sau đó quay trở lại và nó tái tích lũy và chúng ta lại mua được ở đây vậy các bạn thấy là mua bắt đáy hay là mua khi mà nó quay trở lại tái tích lũy nó chạy thì kiếm được nhiều tiền hơn à chúng ta thấy không ạ à? một là mua tích lũy mua bắt đáy mua trung bình giá xuống thì cháy tài khoản nhưng mua khi nó tái tích lũy mà nó chạy nó tăng luôn thì chúng ta kiếm được nhiều lợi nhuận hơn đúng không chúng ta thấy điều đó không ạ à? nên phần lớn chúng ta đã thấy rằng là việc thua lỗ trong đầu tư nó chuyện rất bình thường đúng không thua lỗ là chuyện rất bình thường nên ở đây chúng ta có thể hiểu đơn giản đó là những cái cổ phiếu mà nếu chúng ta mua mà chúng ta không hiểu rõ DHG Hà Đô đúng không ạ thì chúng ta cũng thấy rằng là gặp rất nhiều rủi ro vậy cổ phiếu Hà Đô này chúng ta mua có thành công không ạ anh chị em có thể comment ạ Hà Đô nhiều người vừa rồi cũng nói là cổ phiếu Hà Đô rất là đẹp rất là tốt ờ, có thông tin có tuyệt vời ạ anh chị em có thể quay trở lại xem cho Dũng cổ phiếu Hà Đô tại thời điểm này chúng ta mua được không ạ có mua được không đúng không thế thì bao nhiêu anh chị em khi mà chúng ta mua cổ phiếu này hoặc là chúng ta không hiểu mua một vài cổ phiếu mà chúng ta gọi là không biết bán ra khi thị trường tương tạo đỉnh vì vừa rồi chúng ta đang có lợi nhuận 5 10 15 phần trăm biến mất đúng không nhưng khi mà chúng ta trang bị cho mình những kiến thức đúng không kiến thức để chúng ta đào để học thì chúng ta lại không muốn học Dũng hàng năm Dũng phải bỏ ra một số tiền khá lớn để đi đào học ạ à, mỗi năm giả sử năm nay Dũng ít nhất là khoảng 600 triệu để đi học anh chị em ạ à năm ngoái Dũng cũng học rất nhiều các kiến thức của Enrobin cũng khoảng là ba bốn trăm triệu đi học đại học tại sao lại phải học ạ à? bởi vì lượng đủ thì chất mới đổi anh chị em ạ à. chúng ta cần phải có tư duy đúng chúng ta cần phải hiểu rõ được bản chất thì chúng ta mới thay đổi được thay vì gì ạ à? thay vì chúng ta gì ạ à? cứ gì ạ à? muốn ai đó chỉ cho chúng ta con cá thôi ạ à. con cá thì sẽ không bao giờ có thể lớn được bởi vì thỉnh thoảng nó sẽ loại gặp những cái loại cá nóc cá những cái loại cá mà có thể ăn vào thì sẽ làm sao ạ ăn nào thì ngộ độc là chết luôn ạ à. nếu không nếu may mắn thì có thể được đi được cấp cứu thì kịp thời thì vẫn giữ được ít lợi nhuận nhưng nếu không may mắn mà lại tiếp tục mơ margin trung bình ra xuống thì có thể là tò tí te luôn ạ à. đúng không nên ở đây Dũng sẽ nói cho anh chị em biết rằng là những cổ phiếu như vậy anh chị em bảo là Dũng đưa ra cái nhận định này nhưng thực tế Dũng đã chưa biết cổ phiếu này lên hay không Dg cũng tương tự như vậy cổ phiếu này sau khi đi lên vượt qua đỉnh khối lượng lớn thì có quá trình này nếu nó tái tích lũy thì nó sẽ tăng còn không nó sẽ quay trở lại về cái máng lợn anh chị em nhá nên ở đây Dũng muốn nói anh chị em là anh chị em cần phải theo dõi thêm một vài tuần nữa đúng không một vài tuần nữa thì Dũng mới biết rằng là cổ phiếu này có tái tích lũy để tăng tiếp hay không hay nó nó quay trở về từ cái mốc là bao nhiêu ạ từ cái mốc nếu nó quay trở về từ mốc 28 thì nó có thể quay trở về mốc 10 đến 15 nó giống như Bitcoin á nó giống như Bitcoin á nó đang ở 6.500 thì nó có thể về 10.000 anh chị em có hiểu không ạ nên ở trong video này Dũng muốn có một cái thông điệp anh chị em là mọi thứ nó chưa đủ thì anh chị em đừng có tham gia đơn giản thế thôi ạ chưa đủ thì đừng có tham gia Dũng đưa ra một vài các cổ phiếu để anh chị em rằng là nếu nó rút bỏ rồi nó phải quay trở lại nó tái tích lũy thì lúc đó Dũng mới chia sẻ cho anh chị em mua vào được đúng không nên một số anh chị em hỏi cổ phiếu về à, dầu khí có mua đấy không thì từ đây anh chị em có thể hiểu hiểu rõ được chưa ạ à, xin cổ phiếu về bất động sản có mua được hay không anh chị em có hiểu rõ được không ạ hiểu rõ chưa ạ nếu hiểu rõ thì comment cái chúng ta comment like like comment cái ạ tại vì dũng cần phải chúng ta cần phải tương tác ạ cổ phiếu này cũng tương tự như vậy khi mà nó lên này điểm mua rất là đúng nhưng khi nó lên mà nó gì ạ nó không lên được đặc biệt là phiên khối lượng lớn này à phiên bứt phá khối lượng nhỏ thì có thể chúng ta dễ là nên mua điểm này là điểm an toàn nhưng có thể gặp những trường hợp này để chúng ta có thể thoát ra thoát ra sau đó tính sau bởi vì cổ phiếu nó chưa chắc đã lên được đúng không cổ phiếu chưa chắc lấy lên được mà chúng ta cứ mua để gắm giữ để làm gì nên trong đầu tư nó có một cái là chúng ta ít ở trên thị trường càng ở ít trên thị trường nha càng ở ít trên thị trường thì khả năng thành công rất là cao còn nếu chúng ta tiếp tục muốn ở nhiều trên thị trường thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta có thể gặp rủi ro lớn nên đầu tư đừng có đầu tư nhiều năm bởi vì đầu tư nhiều năm rủi ro rất là cao nên ở đây cũng muốn nói anh chị em đó là chúng ta chỉ đầu tư theo xu hướng và theo chu kỳ thị trường thôi ạ à và cổ phiếu bất động sản ở trong dạng này thì Dũng cũng muốn chia sẻ anh chị em là chúng ta cần nhiều thời gian hơn một chút để xem được cái cổ phiếu này có gì ạ có đủ thời gian để tích lũy hay không thì à, một lần nữa thì à, có lẽ là trong video này Dũng muốn có thể gửi đến anh chị em vì thời gian thì nó cũng có hạn mỗi video Dũng muốn gửi chúng ta khoảng độ 15 20 phút để chúng ta có thể hiểu rõ rằng là chúng ta sẽ đợi những cổ phiếu này tái tích lũy thì chúng ta mới mua còn chúng ta sẽ không mua trước bởi vì cổ phiếu này nó chưa hoàn thành thậm chí nếu cho nó mua đợt này nếu nó không những không tái tích lũy mà nó đi xuống lao dốc là các anh chị em sẽ gặp rất nhiều rủi ro đúng không hay là cổ phiếu Vinhome anh chị em cũng thấy tương tự như vậy hôm trước Dũng có nói với anh chị em là cái cổ phiếu Vinhome này này nó gặp cái gì ạ anh chị em nếu anh chị em nhìn cổ phiếu Vinhome như này anh chị em có thể comment cho Dũng là cổ phiếu này lên đúng không ạ cổ phiếu Vinhome này nhà mình có thể cho Dũng là cổ phiếu Vinhome mà nó nó chạy như này chúng ta gọi là nó lên đúng không ạ đấy Thế câu chuyện ở đây là các anh chị em có thể comment đi ạ. Cổ phiếu Vinhome nó có thể lên được hay không ạ? Nó có thể tăng được hay không ạ? Đấy, thế thì câu chuyện ở đây này, chúng ta chỉ nhìn một giây thôi, nhìn một vài giây thôi là chúng ta biết cổ phiếu không lên được. Nhưng chúng ta lại nghe gì ạ? Rất nhiều các chuyên gia phân tích các đường nến, đường nọ, đường kia. Rất nhiều nến, rất nhiều các đường kênh nọ kênh kia để phân tích cổ phiếu có lên được hay không sóng nọ sóng kia nhưng trong khi đó Dũng chỉ mất khoảng độ một giây thôi là biết cổ phiếu có lên hay không bao nhiêu chị em đã biết là trong khoảng độ 1 đến 2 giây thôi mà chúng ta biết là cổ phiếu có thể lên được hay không thì comment cho Dũng số 3 đi ạ tức là chúng ta chỉ trong vòng khoảng 3 4 giây thôi ạ nghe thì hơi thái quá thì biết cổ phiếu có thể lên được hay không ạ biết cổ phiếu có thể tăng được hay không ạ nếu chúng ta có biết được thì hãy nói thật đi ạ nhìn dạ, hãy comment số 3 đi ạ anh em thấy hay không ạ tại sao chúng ta chỉ phân tích kỹ thuật một cách gì ạ à? máy móc làm gì ạ à? 3 giây là biết cổ phiếu lên hay không lên rồi à? thế mà rất nhiều người vẫn đang phân tích hay đạn đang đợi phân tích đang gì ạ à? nến nọ nến kia để làm gì cho nó mệt đấy ạ à? nhìn cổ phiếu là đã biết là cổ phiếu không lên được có thể ngày mai cổ phiếu có thể lên một chút nhưng lên một chút thì nó cũng chết nhiều chút đấy ạ à. nên nhiều anh chị em có thể thấy rằng là hôm nay dũng bản nó không lên được xong ngày mai nó lên một phiên đúng không thế bảo là cái ông kia hôm bảo là nó gì ạ à? nó lên sau đó thì hôm sau nó tăng thì thấy bắt đầu vào comment à. comment một vài hôm sau đó hôm T4 về sau đó mấy giả à? thua lỗ sau đó mấy gì ạ à? à, hóa ra là câu chuyện như vậy có bao nhiêu các bạn đã từng như vậy ạ à? tức là đầu tiên là Dũng nói là cổ phiếu này nó không lên được hoặc là nó lên nó chẳng được bao nhiêu cả nhưng hôm sau nó lên thậm chí nó tăng trần luôn ạ à. và chúng ta cảm giác là có lẽ là cái hệ thống này cái phương pháp này nó đang bị sai rồi ạ à. nhưng sau đó T4 về chúng ta bị lỗ lỗ ngược lại luôn ạ à. có thì comment có số bốn đấy ạ tức là đầu tiên chúng ta thấy là bảo nó không lên được nhưng sau đó chúng ta thấy rằng là chúng ta mua vào bởi vì nó trần nó đang đi ngược lại những cái gì chúng ta có khi mà ngược lại chúng ta có thì anh chị em thấy là vào bắt đầu đặc biệt là một vài các đồng chí thiếu hiểu biết vào bắt đầu chửi ạ nhưng chửi xong thì điều gì diễn ra T4 cổ phiếu về phần lớn bị thua lỗ anh chị em hiểu không ạ T4 cổ phiếu về là phần lớn bị thua lỗ nên anh chị em nào muốn chửi á muốn là thì bao giờ phải đo lường hết đúng không đấy từ Dũng đã gặp những người Dũng muốn nói điều này để anh chị em thấy là đây là những bài học mà Dũng đã thấy ở trên thị trường Dũng muốn nói để anh chị em này đừng có làm ngược cái gì Dũng nói nhá cứ ứng dụng đi nó có kết quả hay không với tính đo lường đi nhưng để chúng ta có một cái gì ạ có kết quả tốt hơn thì là nếu anh chị em đầu tư một số tiền lớn thì à, hãy trang bị cho mình kiến kiến thức bằng những cuốn sách của Magni, William Limor, đúng không? Cuốn sách những cái sách đó chúng ta sẽ có một tư duy đúng. Còn anh chị em có thể nghi ngờ về những chương trình Dũng đào tạo hãy đăng ký một cái khóa học đó là khóa học su dũng đồng tiền khóa học này thì chúng ta cũng nắm rõ được cái dòng tiền nó vận động như thế nào để anh chị em có thể hiểu rõ và biết cơ cấu biết điểm mua biết điểm bán biết thế nào thị trường chung biết thế nào thị trường đạt đỉnh tất cả những điều đó có thể giúp chúng ta một cách gì ạ à, khi tham gia một thị trường một cách an toàn ok ạ đó là những cái gì muốn gửi thông điệp anh chị em thì trong buổi tối hôm nay Dũng có một cái khóa học chương trình đào tạo đó là gì ạ đó là đầu tư như một nhà vô địch thì trong khóa học này Dũng sẽ chia sẻ cho anh chị em một số các gì ạ một số các kiến thức như sau ở kiến thức đầu của buổi đầu tiên thì Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta là các kỹ năng mềm để chúng ta có thể có những năng lượng tốt nhất để chúng ta học tốt nhất để chúng ta có biết cách để học đầu tư chứng khoán theo phương pháp của DVD thì buổi đầu tiên Dũng sẽ hướng dẫn là chủ yếu là đào tạo về gì ạ về kỹ năng mềm đào tạo về cách tư duy để chúng ta thành công đào tạo về niềm tin đào tạo về cách học đào tạo về gì ạ đều ừ, mọi thứ để chúng ta bước đầu vào những buổi học đầu tiên là một buổi học buổi học sau buổi học đầu tiên thì vào chủ nhật Dũng sẽ có một cái buổi học đầu tiên đó là chúng ta học về xu hướng cổ phiếu nó giống như con người nó có gì ạ sinh lão bệnh tử cổ phiếu nó có là giai đoạn tích lũy giai đoạn tăng trưởng giai đoạn gì ạ già tức là giai đoạn phân phối ở giai suy thoái thì chúng ta cần phải biết mình đang ở đâu sau đó thì Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta hai cái chiến lược bí quyết đó là chúng ta gì à, cơ cấu danh mục à chiến, chiến lược thứ hai là lướt sóng chúng ta cần phải lướt sóng với khối lượng gì ạ à? với một cái lượng tiền nhất định chúng ta phải lướt sóng khi mà cổ phiếu tăng 15 20 trăm nếu không bán cổ phiếu sẽ giảm chúng ta mất tiền giống như cổ phiếu DXG đúng không hoặc là giống như cổ phiếu BMI đó là những dạng cổ phiếu lướt sóng nhưng tuy nhiên thì có những cổ phiếu mà nó gì ạ à? nó dạng cổ phiếu tăng trưởng như là HPG mà chúng ta bán ra thì chúng ta mất tiền và chúng ta thấy là cổ phiếu sẽ tăng đến rất nhiều trăm phần trăm nên chính vì vậy thì những cổ phiếu lướt sóng hay là cổ phiếu tăng trưởng thì buổi thứ ba cũng sẽ hướng dẫn buổi thứ đúng không hướng dẫn chúng ta cách lướt sóng để chúng ta đi trên những con sóng mà mang tính chất là những sóng mà gọi là lướt trên những con sóng mà nó tăng trưởng mạnh và an toàn tuy nhiên thì để lướt sóng được thì chúng ta cần phải phân tích về cơ bản phân tích về những cổ phiếu tăng trưởng thì buổi thứ tư Dũng sẽ gì ạ à? giúp chúng ta phân tích về những cái yếu tố cơ bản những nền tảng để tạo ra gì à? tạo ra những cổ phiếu tăng trưởng thường thì Dũng trong livestream này và thì Dũng ít nói về các gì à? yếu tố cơ bản nhưng tuy nhiên ở trong khóa học vô địch thì các bạn sẽ học được những yếu tố cơ bản về những cổ phiếu tăng trưởng về lợi nhuận về doanh thu về sản phẩm mới về công nghệ mới nhà máy mới về gì ạ à? về nhân viên về văn hóa doanh nghiệp về tất cả những yếu tố có thể tác động lên cho một doanh nghiệp phát triển hay không ngoài ra thì chúng ta còn học một cái chiến lược để bán ra bán dần cũng là một chiến lược bán ra bán khi cổ phiếu tạo đỉnh bán khi thị trường chung chạy nước rút bán khi gì ạ à, cổ phiếu gì ạ à, để lướt sóng và có rất nhiều chiến lược bán khác nhau nên chính vậy chúng ta cần phải biết cách để bán và cuối cùng Dũng hướng dẫn cho anh chị em cơ cấu danh mục để cách tối ưu để nhận nên hôm trước Dũng nói anh chị em nào mà nói là tôi đang đầu tư 20 cổ phiếu để đạt để đạt được lợi nhuận một hai trăm phần trăm không có đâu ạ bởi vì khi mà chúng ta có quá nhiều cổ phiếu cơ cấu quá nhiều thì thực tế là chúng ta không có kiến thức nên chúng ta mới cơ cấu quá nhiều đúng không có không có kiến thức nên chúng ta gọi là vô chiêu chúng ta mới cơ cấu quá nhiều đúng không nên chính vì vậy thì anh chị em cần phải hiểu đó là những chiến lược thì thực tế là trong những cuốn sách của Mac Mini, Guillaume của VSA hoặc là một vài sách khác thì nó chỉ giúp chúng ta một phần trong chiến lược đầu tư đấy anh chị đọc thì nó sẽ giúp cho chúng ta một phần và chúng ta cần phải củng cố và anh chị em có thể mua 15 đến 20 cuốn sách khoảng 20 cuốn sách thì Dũng nghĩ là chúng anh chị em chọn khoảng ba cuốn sách bốn cuốn sách đấy ạ đó toàn bộ sách của William tất cả đầu sách của William anh chị em chọn toàn bộ sách của Mac Mini anh chị em lựa chọn toàn bộ sách của gì ạ à? of anh anh chị em lựa chọn toàn bộ sách của Soros tất cả loại sách của Soros ạ anh chị em lựa chọn và anh chị em lựa chọn cuốn gì ạ à? một số cuốn tài chính hành vi đó là gì ạ à? tâm lý thị trường thuần hóa sư tử và cuốn nữa đó là anh chị em là là đó là cuốn sách cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường ngoài ra chúng ta có thể kết hợp thêm một cuốn sách nữa mà Dũng thấy rằng cũng rất là hay đó là tốt đến vĩ đại ai đã đọc tốt vĩ đại được thì chúng ta sẽ phân tích cơ bản phân tích cơ bản dựa trên cuốn sách tốt vĩ đại đấy mới là cách phân tích tuyệt vời nếu anh chị em dạ, phân tích mang tính chất là chỉ đọc báo cáo tài chính không thôi chỉ đọc gì ạ đọc mấy con số về báo cáo tài chính không thôi thì các có lẽ là các gì ạ các chuyên gia về báo cáo tài chính các chuyên gia về kiểm toán các chuyên gia về gì ạ CFA có lẽ trở thành thiên tài chứng khoán hết rồi đúng không đúng không ngoài ra thì đọc cuốn sách phép màu nữa bởi vì đây chính là cuốn sách mà nó giúp cái nội tâm chúng ta tuyệt vời hơn một lần nữa xin cảm ơn và chúc chúng ta có buổi chiều đúng không giao dịch thành công à, có lẽ là thị trường có thể khả năng là có sự hồi phục thì chúng ta cũng sẽ có thời gian để chia sẻ chúng ta có lẽ vào tối nếu mà cho phép thì tối hôm nay còn không thì sáng mai cũng sẽ phân tích về thị trường để anh chị em có kế hoạch đầu tư trong cái nhịp hồi này xin cảm ơn ạ chúc chúng ta giao dịch thành công